nghe lại biết xạo rồi nghe lại biết nổ rồi nghe lại biết không có não rồi còn tao người người đây nè quý vị thấy không em vẫn đời người em vẫn đi là em vẫn ra trước công chúng em vẫn thật sự là có tâm có lòng với đất nước một ngàn tỷ hai ngàn tỷ ba ngàn tỷ vẫn giúp được như thường đó, cho nên đây là sự thật và nói cái gì nói trước công chúng là không bao giờ nói sai và vợ chồng tôi là những người đi làm từ thiện thật sự khi đất nước cần tặng hết không có gì hối hận hết tụi bay làm được không thậm chí bây giờ 10 ngàn tỷ tụi tao có tụi tao cũng cho nữa giúp hết hối hết tim gan ra riêng chị mày không cũng cả tỷ đô rồi thấy không tại vì tụi mày nói tao nổ thì tao phải nói cho tụi mày nghe chẳng lẽ tao bưng sổ đỏ ra tao cân cho tụi bay coi tao đem kim cương ra cho tụi bay ói máu xe bốn năm chục tỷ ba bốn chục tỷ chị mày đi mấy chiếc là bình thường đó là đồ xa xỉ không vật chất là phù du chị mày cũng một thời phù phiếm mới có được những thứ phù du nhưng bây giờ chị mày hướng thiện ra chị mày sống hết lòng vì dân vì nước chị mày hy sinh tất cả khi không có sự cố biến cố thì chị mày làm và làm tài sản riêng nhưng khi có biến cố chị mày dâng hiến hết đó mới là một người sống quân tử mày tụi mày ích kỷ tụi mày đê hèn bây giờ tụi mày có kéo 10 ngàn người hai chục ngàn người thì cũng hửi đất chị mày thôi hửi khối thôi suốt đời chỉ là cái bóng thôi cho nên cái thời trẻ đó chị mày đi làm kiếm tiền lo làm kiếm tiền thấy không bây giờ chị mày thành công chị mày ngồi chơi đi làm từ thiện hạnh phúc không đi đến đâu người ta ngưỡng mộ tới đó đi đến đâu người ta hạnh phúc tới đó chỉ đi cho thôi mà đâu có đi lừa gạt ai đi lấy của ai đâu thì hôm nay tôi à, live stream với cái chủ đề là tự do ngôn luận tự do xạo ke <laughs> quý vị nghe cái tên <laughs> xấu không quý vị vì hôm nay em nhân danh là công ty trách nhiệm hữu hạn một bình tao là chơi tới bến luôn đó, vì xạo ke mà nổ thì không có bị đánh thuế và kính thưa quý vị <clears throat> à, với vai trò một tổng giám đốc công ty chứ tôi không phải là người ở không để mà đi nói nổ để mà đi nói những lời dối trá bởi vì à, ít nhất tôi cũng có một người chồng tử tế có thương hiệu và đặc biệt nữa là tôi là mẹ của bốn đứa con và cái quan trọng hơn nữa là tôi đang sống vì cộng đồng và bên tôi gần gũi nhất là hơn một ngàn nhân viên cho nên một lời phát ngôn của tôi không phải rẻ tiền và tầm thường nếu tôi là người không có tư cách thì tôi không thể tồn tại trước một ngàn nhân viên trước một người chồng ờ, như thế và trên công chúng thì tôi không có lỗi lầm gì với ai và đặc biệt là tôi sống à, không có vi phạm pháp luật và sống theo đúng theo những gì à, gọi là lương tâm tôi chứ không cần phải nói đạo lý tôi sống có lý có tình chứ không cần phải nói đạo lý mà đi ngược lại đạo lý và hôm nay thì có nhiều chuyện vui để uh, chia sẻ với quý vị nha quý vị à, cái đầu tiên á thì uh, hôm bữa đó thì vợ chồng tôi cũng đã thống nhất với nhau là tặng 2 hecta là 127 vị xem qua cái thông tin này và cũng uh, kính thưa quý vị rằng là hiện nay là covid nó đã tấn công vào Việt Nam và chúng ta cũng thấy là mỗi ngày con số nó tăng lên rất là nhiều rất là nhiều thì à, tôi cũng à, xin trần tình với quý vị như thế này là còn hơn à, <clears throat> hai mươi mấy ngày nữa thôi là đến kỷ niệm 15 năm là ngày tôi với anh Dũng gặp nhau thì thật sự với quý vị là tôi sống từ xưa giờ thị phi rất là nhiều người biết đúng người biết sai tôi cũng không cần phải phong vâng trần mà cũng không phần không có bổn phận phải đính chính nhưng mà cũng thưa với quý vị rằng là tôi cũng có được 30 hecta đất dân cư à, sau 15 năm đầu tư đến tận bây giờ thì tôi đã có được à, <laughs> hơn mấy ngàn cuốn sổ đỏ chứ không phải là chỉ là trong trong ước mơ đó nha quý vị mà thực tế là như vậy thì tại sao tôi nói như vậy có nghĩa là sau khi vợ chồng tôi hiến tặng hai hecta đất này mang ra đấu giá nhưng khi mà đất nước cần à, có covid tiếp theo mà cần sự giúp đỡ thì tôi đây sẽ sẵn sàng hỗ trợ riêng cá nhân tôi làm sao mà cho đủ 1.000 tỷ để mà giúp đỡ cho chính phủ Việt Nam để mà có cái số tiền đó để mà mua dụng cụ y tế cũng như là dự trữ cho dân đó là tấm lòng của tôi riêng cá nhân tôi là phụ vô cho đủ 1.000 tỷ hai hecta này thì chắc lẽ năm sáu trăm tỷ và cái phần còn lại là bổn phận của tôi và kính thưa quý vị đây là tiền cá nhân của tôi trong 30 hecta sổ đỏ mà tôi có được tôi trích ra hai hecta để tặng vô miễn làm sao <coughs> mà cho đủ 1.000 tỷ để mà cống hiến cho nước nhà trong cái trận dịch Covid này nếu như cái giai đoạn mà nó vượt qua được thì với 5 600 tỷ này thì cũng là một cái phương án đầu tiên nếu như tiếp tục cần nữa thì Nguyễn Phương Hằng tôi sẽ hy sinh à, 2 hecta bằng sổ đỏ giống như chồng tôi à, cũng thông báo với quý vị rằng là 15 năm tôi lấy anh Dũng thì tôi cũng không có làm ăn gì chỉ có mỗi cái là tôi đầu tư theo anh Dũng là mỗi à, được 30 hecta đất dân cư và sổ đỏ đã ra rồi cho nên là tôi rất là rõ rõ ràng sòng phẳng minh bạch và cái gì cho là hiện hữu chứ không có nói bằng miệng và cũng không có biết nổ và cũng có một số người nói rằng vợ chồng tôi sẽ cho thiên hạ ăn một cái bánh vẽ và kính thưa quý vị là tôi không có rảnh để mà tôi làm những cái chuyện hôi nắp rượu bu đó và tôi công khai, công khai luôn công bố luôn với quý vị rằng là nếu như mà cái dịch nó còn tiến triển thì chính vợ chồng tôi là tặng cho 1.000 tỷ đồng à, bằng 4 à, hecta đất đấu giá và bằng sổ đỏ là 127 cuốn sổ mà chồng tôi đã đưa ra và tới phiên tôi thì tôi sẽ đưa ra nếu như đất nước mình đang có biến cố về dịch bệnh thì vợ chồng tôi sẽ tiên phong tặng cho chính phủ 1.000 tỷ à, qua một cái quỹ phòng chống dịch Covid để mà cùng với nhân dân vượt qua những cái đại dịch này để mà tồn tại và nếu như còn nữa thì chúng tôi tiếp tục hiến nữa bởi vì à, sống tới từng tuổi này tất cả những gì chúng tôi làm mà để à, dự trữ để làm thiện sau này nhưng mà đây cũng là một cái lần mà chúng tôi có thể thực hiện được cái ước mơ của mình là luôn luôn làm thiện hướng về thiện đây là cũng là một cái điều kiện tốt nhất cho chúng tôi thực hiện ước mơ của chúng tôi tôi đã nói rồi khi mà đất nước cần thì dù đồng tiền cuối cùng chúng tôi cũng hy sinh hết không không có một cái um, tiếc nuối nào uh, cứ như thế mà chúng tôi tiếp tục bán tài sản ra để mà duy trì được uh, tất cả những gì để giúp đỡ cho dân bởi vì chúng tôi đã có một thời gian uh, đi làm cực khổ tích lũy được có được nhưng khi đất nước cần thì chúng tôi không tiếc gì hết thì phương án đầu ừ, phương án 1 phương án 2 và kể cả phương án 3 và nhiều phương án nữa khi đất nước cần chúng tôi sẵn sàng nghĩa là chia sẻ với tất cả sự yêu thương và mến mộ vì chúng tôi là dân Việt Nam, chúng tôi là những người được sinh ra, được lớn lên và được à, coi như là đây là máu thịt, là trái tim của mình, là quê hương của mình. Khi đất nước cần thì chúng tôi hy sinh tất cả và tất cả những chúng tôi hy sinh là hiện hữu chứ không phải qua lời hứa cũng như lời nói và chúng tôi là những con người tự trọng khi nói đạt được thì bỏ ra được ngay và liền luôn cho nên không để ai thất vọng và cũng không cần phải nghi ngờ là chúng tôi cho ăn bánh vẽ chúng tôi lừa thiên hạ chưa bao giờ tôi đi làm chuyện đó và kính thưa quý vị là chúng tôi là Nguyễn Phương Hằng Tôi là vợ anh Dũng suốt 15 năm Nếu tôi đi lừa đảo ai thì không bao giờ tôi được yên tồn tại đến ngày hôm nay Tôi vẫn ngời ngời và tôi vẫn tồn tại ở mọi nơi mọi lúc Có gì đâu mà khó gặp tôi cho nên là à, gọi là nổ thì không ai đánh giá hết Và càng xảo ke thì càng lòi ra những cái mặt chuột Và sau đây tôi cũng à, trình bày quý vị hôm nay có một cái tin rất là vui à, Mỗi khi mà tôi à, bị tấn công à, một mình tôi chắc hết mà gần như là tôi có cái lò barbecue sẵn hết cần thì đó mà tự nướng tự trui mình thôi và hôm nay á, thì tôi trở lại cái câu chuyện với quý vị á, là với 5.000 con người mà ném đá tôi á, thì thật là nhục cho nên á, tôi nói gì là có cái đó tôi có nói câu nào là bằng chứng đi theo cái đó chứ tôi không có nổ và tôi không có xạo ke không vì cái loại xạo ke nó không bị đánh thuế cho nên là nó cứ muốn nói gì nó nói nhưng mà riêng tôi với tư cách là bà chủ với tư cách là một con người thành đạt trong trong, trong cuộc sống thì không có lý do gì tôi phải nổ hết mà cũng không có lý do gì tôi rảnh để mà tôi đi làm chuyện hói nách hết chẳng những mà tụi nó hôi miệng mà còn hói nách nữa cho nên là tôi thật là buồn cười cho nên đó, nếu mà tôi nói thật nếu mà nói về à, à, giải thưởng mà giải thưởng mà dành cho nghệ sĩ mức giải nhất năm á thì phải để cho cộng đồng bạn bình chọn đó thì à, cái, cái cái nghệ sĩ nào mà nghệ sĩ kịch sĩ hài sĩ gì đó mà mất giải nhất năm á, thì hãy để cho cộng đồng bạn bình chọn và ai thấy mình là mất dạy nhất năm á thì cứ nhảy vô nhận giải và tôi đã nói rồi cái game này tôi chơi tôi chơi rất là bạo lực đó, nhưng mà nếu nhờ cái bạo lực này thì chúng ta mới có thể nhận diện được ra tư cách nhân cách của một người nghệ sĩ như thế nào nghệ sĩ nhân dân ra làm sao bày ổ nó ra làm sao nó thật sự tôi mà bươi ra thì thú quắc cả đám chả có em nào thơm tho hết mà cứ thanh cao nghe muốn ói Đúng không và cái tiếp theo nữa đó thì tôi tôi hôm nay có nhiều cái điều vui lắm quý vị ơi nhiều lắm bởi vì tôi đã nói cái game này tôi chơi rất là sát thủ mà nhiều khi không công kích á, thì làm sao biết được à, cái thước đo của mỗi người có nhiều người à, lo lắng cho tôi nói bà Phương Hằng sao bà hung dữ quá hay là bà để cho những kẻ hở là hôm nay tôi cũng không ngại nói luôn với quý vị là nhiều khi có những kẻ hở á, thì tụi nó mới tấn công và có thử tấn công thì tôi mới biết nó là ai nó là sâu bọ hay nó là con người nó có lương tâm hay là nó không có lương tâm đó cái này nó hay cái chỗ đó đó quý vị cho nên nó sập hầm tôi hết cuối cùng quý vị nghĩ coi tụi nó bỏ ra năm sáu ngàn người công sức mệt mỏi đi đấu có một mình bà Nguyễn Phương Hằng chỉ là một doanh nhân bình thường <laughs> rất là bình thường trong khi đó tên tuổi của nó mới đi kiếm ăn hàng ngày phải quý vị phải nhờ người này lăn lên người kia lăn xuống bà mẹ nó khổ chết mẹ nó mà cứ đóng diễn viên đúng là diễn viên cứ diễn suốt diễn đủ <laughs> kiểu trên đời trong đó có một mình tôi nhỏ bé quá mà tôi lừa hết tất cả vô hang hết thì quý vị thấy không à, tôi cũng thấy là tôi cũng nhiều khi tôi cũng mắc cười là tôi cũng quá cao thủ đó chứ quý vị có một Nguyễn Phương Hằng thôi mà tốn binh tốn tướng tốn lực lượng ngày đêm mới là tìm mọi cách để mà hạ bệ tôi nhưng mà trời ơi tôi vẫn ngời ngời tôi vẫn sáng và tôi vẫn vẫn là một người phụ nữ thành đạt quý vị thử nghĩ xem 30 hecta đất của tôi là bao nhiêu tiền rồi bao nhiêu căn nhà mặt tiền của tôi trên đường ngô đất kế là bao nhiêu tiền rồi chưa tính kim cương tôi vài trăm triệu đô nữa tôi bao nhiêu tiền rồi mắc mới tôi phải nổ thấy quý vị ai cũng nhìn thấy mà làm sao bây giờ quý vị nghĩ xem tôi có biết xấu hổ một ngàn mấy nhân viên của tôi không nếu tôi ăn nói không ra gì thì mặt mũi nào tôi nhìn tôi nó Thấy không? Tôi nó phải là loại gái rảnh đâu mà đi nhiều chuyện Vì cái câu chuyện này nó quá nhiều là buộc tôi phải nhiều chuyện đó. Cho nên quý vị nhìn đó quý vị phải hiểu được một điều Và tất cả những người thông minh trong chúng ta đều thấy được Vì cái loại xạo ke nó không có đóng thuế Nó muốn nói gì nó nói, nó muốn nghĩ gì nó nghĩ Nó muốn phát ngôn cái kiểu gì đó là gọi là, gọi là, gọi là tự do ngôn luận và tự do xạo ke Cho nên cái chủ đề ngày hôm nay á hay lắm quý vị ơi và cái đặc biệt quý vị thấy không cho đến ngày hôm nay tôi vẫn là người cầm cương và tôi kiểm soát được cuộc chơi tôi vẫn là làm chủ cuộc chơi vì chưa ai dám đối đầu với tôi hết đó quý vị thấy không rõ ràng chưa con nào thằng nào dám ra đối đầu với tôi trừ khi tôi chụp được cái đầu nó thì nó mới bắt đầu nó lên tiếng nó dễ dụa và nó kêu gọi đám đông vô để nó chi nó cháu coi như là, là, là tráo đổi khái niệm à, nó muốn đánh lạc hướng nhưng mà tụi mày quên rồi là tao có cái đầu và tôi nói thật với quý vị á thì cũng chia sẻ với quý vị sơ trước khi mà vào cái câu chuyện mà nó nóng hấp dẫn á thì à, khoảng chừng 20 hơn 20 ngày hơn nữa thì tôi với anh Dũng có cái kỷ niệm 15 năm thì à, cũng kể sơ với quý vị trần tình với quý vị chút xíu là ngày xưa đó thì à, khi tôi đến với anh Dũng á tôi nhiều thị phi lắm người ta nói tôi rất là nhiều điều xấu xa thì tôi đã nói với anh Dũng rằng là có lẽ là người ta lo lắng cho anh người ta thấy anh là một người gọi là tài sản quốc gia người ta ví anh Dũng như một cái người là tài sản quốc gia cho nên là người ta lo lắng cho anh là tôi không xứng đáng tôi rất là tự trọng nha quý vị cho nên tôi rút lui tôi nói với anh dũng như vậy thì um, anh dũng anh có nói với tôi ảnh nói là ai nói gì thì mặc ai nhưng mà ảnh rất là thương tôi và ảnh nói rằng là tôi là một người đàn bà mà ảnh yêu nhất trong cuộc đời của ảnh và ảnh tôi mới hỏi ảnh là phụ nữ đẹp thiếu gì con gái trẻ thiếu gì mà tại sao anh phải thương em để cho bao nhiêu người à, cười chê thị phi anh à, là nói anh ngu anh thế này anh thế kia tại sao không đi lấy chân dài hoa hậu người mẫu mà đi chọn em thì rất thú thật với quý vị rằng là hôm nay thì tôi cũng trần tình là bởi vì cũng cũng hơi vui là vì sắp tới kỷ niệm 15 năm ngày cưới rồi anh Dũng mới nói với tôi là à, đối với anh Dũng cái đẹp thì nó không quan trọng nhưng cái quan trọng nhất đó là anh Dũng thấy tôi là một người sống có tình cảm hình như là tôi hiểu ảnh hơn cho nên hiểu ảnh muốn gì cần gì và tôi luôn luôn sát cánh với ảnh và đặc biệt là ảnh nói với tôi là quý vị ảnh ảnh thương tôi nhất là vì tôi rất thông minh thông minh lém lĩnh và rất hài hước cho nên là đó là những lời anh Dũng nói với tôi và chúng tôi đã xác định với nhau là từ lúc đó và lúc đó thì tôi cũng đã nói với anh Dũng rằng nên từ bỏ tôi vì tôi không xứng đáng đâu tôi chẳng có cái gì xứng đáng với anh Dũng hết anh Dũng mới nói tôi là dù cho trời đất có sập xuống anh Dũng cũng không bao giờ thay đổi ý định đó và anh Dũng quyết định là cùng với tôi xây dựng à, lên một cái cơ đồ Đại Nam nhiều hơn nữa để chẳng chẳng là mong muốn có một, một mục đích chung là mong muốn mang đến những điều lương thiện nhất và thật sự là tôi đã đóng góp vào Đại Nam rất là nhiều từ suốt 15 năm nay cho nên vừa rồi thì anh Dũng cũng đã công bố à, cho tôi 41% à, cổ đông của công ty cổ phần Đại Nam và tôi đã lên chức tổng giám đốc thì cái giá tôi trả 15 năm đối với một người như tôi mà chịu đựng được 15 năm không phải vì đợi chờ cái ngày mà tôi được lên làm tổng giám đốc hay là đợi chờ 41% cổ đông đó nhưng mai thay lành thay là anh Dũng cũng có một cái gì đó an ủi tôi nhưng tôi rất tự trọng cho nên vợ chồng tôi là tài chính độc lập cái gì của tôi là của tôi cái gì của anh dũng là của anh dũng bởi vì tôi hiểu được một điều tôi không lấy gì tôi không phá hoại mà tôi còn bị mang tiếng thị phi huống chi tôi đến đó tôi phá hoại thì quý vị nghĩ xem tôi sống nổi cái đất bình dương đó không và tôi đến đại nam với cái hai bàn tay trắng thì của tôi có tồn tại nổi đó không nếu tôi là người không có tiền bỏ ra để giúp đỡ anh dũng để mà Cố, cố cánh cho anh Dũng vào những lúc biến cố nhất của cuộc đời thì chỉ có một mình tôi bên cạnh anh Dũng thôi. Cho nên quý vị đừng ngạc nhiên tại sao anh Dũng thương tôi, anh Dũng quý trọng tôi và tiếng nói của tôi có giá trị. Gái có công thì chồng không phụ nhưng mà một người hy sinh như tôi với cả tới bây giờ 15 năm tôi vẫn ở bên đời anh Dũng hy sinh tất cả vì sự nghiệp của anh Dũng nhưng mà rồi cái thành công đó chúng tôi mang hết cho đời thì chúng tôi có lỗi gì không quý vị? Chúng tôi gặp nhau ở một cái ý tưởng là muốn làm thiện và giúp đời cho nên tôi nói tình cảm vợ chồng duyên nợ tình tan thì duyên nó hết cho nên không ai có thể chia lìa chúng tôi được và khi duyên nợ nó hết thì tự động rã đám thôi chứ đừng có hy vọng rằng là mình tấn công gia đình người ta người ta bỏ nhau chẳng chỉ có chỉ cái đó là những người mà đầu óc không có thôi chứ còn cỡ tầm như chúng tôi thì chúng tôi tự bỏ nhau khi nào chúng tôi cảm thấy không phù hợp nữa còn chúng tôi đã đến với nhau rồi thì có dù đông trời lỡ đất thì ai làm được chuyện đó cho nên là tôi nói những người mà hy vọng vào những cái điều không bao giờ có được thí dụ tới một lúc nào đó duyên nợ không còn chúng tôi tự động chia tay nhau mà đã là duyên nợ rồi thì ai cản được cho nên là những cái não nó bị úng đó, cho nên nó luôn luôn làm sao mà cho vợ chồng tôi phải ly tán nó mới chịu mà nói não cá vàng thì tội nghiệp mấy con cá vàng mà nói não chó với rồi tội nghiệp mấy con chó kiện cho nên tôi không biết dùng cái não gì cho nó xứng đáng với cái loại thành phần này tấn công vô gia đình tôi vô tất cả những mọi thứ mà tôi nói thật với quý vị tôi đã chơi game tôi đã biết cái cuộc chơi này chơi game bởi vì có nhiều người cứ phải lo lắng cho tôi là tại sao tôi phát ngôn như vậy trời ơi quý vị ơi không mất dạy giống tụi nó thì làm sao biết tụi nó là ai quý vị nếu mà tôi đoan trang quá tôi thùy mị quá trời ơi tôi bọc tổng quá tôi level quá thì làm sao mà tôi đo được cái thước đo lòng người và làm sao tôi vô hang tôi bắt được cọp và làm sao tôi biết tụi nó là ai quý vị cho nên quý vị biết không càng ngày càng ngày cái câu chuyện nó hấp dẫn lắm và sau đây thì tôi sẽ à, có một cái câu chuyện hôm nay rất là vui đến quý vị thì tôi đã nói rồi sự thật bao giờ cũng là sự thật và dĩ dãn dơ dái thì dễ giàu gì giấu giếm đúng không quý vị đó là những câu trend nha quý vị và đặc biệt một cái là đã đụng là phải chạm là sụp là phải đổ chơi như vậy mới nét chứ còn chơi mà để cho chúng mà ờ, giờ hiến hạ người ta chửi người ta rủa đó mà không có ích gì cho xã hội thì là loại phá hoại cho nên cái câu chuyện nó không có đơn giản như là mọi người nghĩ thì tôi đã từng nói rồi đây là một tập đoàn lừa đảo lừa đảo cực kỳ quy mô và cấu kết luôn cả tụi phản động bên nước ngoài nữa cho nên đây là một cái lần mà chúng ta có thể thanh lọc được hết những con người ăn cơm của đất nước sống trong một đất nước mà đi cổng rắn rắn nhà nhà và cấu kết với tụi phản động đó chưa biết được hậu quả cho nên chỉ nghĩ là thỏa mãn cái tôi của mình để trả thù cá nhân hoặc là mình thấy người ta giàu người ta đẹp mình ngứa mắt ngứa mồm mình chửi cho nó đã miệng nhưng mà chưa thấy cái hậu quả tới khi hậu quả xảy ra rồi mới biết lễ độ là gì cho nên con người ta hơn nhau có gì hơn nhau là cái não hơn nhau có trí tuệ và hơn nhau có sự sự sống cho nên những người mà mở miệng nói đạo lý toàn sống ngược không quý vị sống cho đúng lý thôi chứ không cần đạo lý mình sống cho nó hợp lý hợp tình thôi chứ đừng có nói đạo lý nghe nó buồn cười nó dễ rách lắm cho nên hôm nay á, tôi có một cái tin vui này đến cho quý vị <laughs> và quý vị nghe xong chắc quý vị cũng nổ não như chơi ha quý vị ha à, tôi ra tôi à, mới biết thêm một cái tin à, do một cái người này là đệ tử thân tình mà thân cận mà ruột gan lắm cho nên tôi mới biết được tất cả thông tin và tôi đã ghi âm hơn 2 tiếng đồng hồ thì tôi sẽ hé từ từ cho quý vị nghe quý vị biết từ từ từ từ cái câu chuyện nó hấp dẫn đến mức nào thì tôi đã nói rồi cái cuộc chơi càng lúc chơi thì nó càng lớn càng rõ và sự thật bao giờ nó cũng là sự thật cho nên tôi nói là có bằng chứng chứ tôi không có nổ và tôi không có xạo ke cho nên những cái đứa xạo ke đó quý vị phải tránh xa nó ra vì nó chỉ biết nói cho sướng mồm thôi chứ nó không chứng minh được điều gì bởi vì tôi không phải là cái loại xuất hiện đầu hôm sớm mai mà tôi có thương hiệu Và 15 năm nay tôi sống chưa bao giờ dai mượn đụng chạm ai tiền bạc không? Nếu như nói một mình tôi á, thì còn có lý Ví dụ tôi có nghèo có khổ thì còn anh Dũng nuôi tôi Tôi là vợ anh Dũng mà tại sao tôi phải đi làm những chuyện xấu hổ đó Cho nên nói ra là biết không có não rồi không mà tôi là người là người người người là hào phóng như thế nào chơi với bạn bè ruột gan hào phóng như thế nào mà đi dẫn ra những cái câu chuyện thật là bị ổi thôi thì thôi cái loại xạo ke đó mình không chấp nha quý vị mình cho nó vô sọt rác đi nó càng đông chừng nào á thì mình càng mắc cười chừng đó bởi vì sao có một mình tôi mà cả đám nó điên loạn luôn trời công nhận tôi giá trị ghê quý vị quý vị đánh giá em em giá trị vô cùng không tụi nó điên loạn ngày ngày đêm đêm nó lồng lộn lên vì là nó nhồi máu vì nó không chịu đựng được nó, nó, nó ra ngồi được như em không hay là nó trốn chui trốn nhủi nó đưa cái mặt của nó ra hay nó đưa cái giọng của nó ra Trời đất ơi, thật sự là nhục nhã Bây giờ quý vị thấy không, em vẫn là người làm chủ cuộc chơi Ngay từ đầu tới bây giờ em vẫn làm chủ cuộc chơi mà chơi rất nét luôn Đó, em còn kêu gọi, em còn khuyến khích con nào, thằng nào Muốn chơi bước ra chơi từng đứa một Cần chấp vấn, cần cái gì Em chiều hết Chơi không có láo, tụi mày chơi láo Chị dơ Chơi núp lùm nữa tao không nể rồi Còn trường mặt ra chơi đi Mày có bằng chứng gì cụ thể mày đối đầu với tao nè Mày ra trước công chúng nè Thấy không, còn mày tụi bây giờ loại xạo ke, xạo lờ, xạo ke cho nên là, quý vị ơi nhiều khi em cũng phải phải nói những cái lời đó nó mới xứng đáng với tụi nó vì cái não tụi nó cũng không phải não cá bà mà cũng không phải não chó nữa không biết cái não gì không biết em không biết nha quý vị nhưng mà rất là mất dạy trời ơi phải nói là là à, cái gì người ta nói một câu cũng rất là đúng nha cái này là vừa giang hồ sĩ mà vừa mà vừa ngu sĩ nữa câu này trend nha quý vị vừa giang hồ sĩ mà vừa ngu sĩ nó ngu cả bầy cả lỗ cả đám luôn Tại vì sao cái câu chuyện này nó mới vừa xảy ra đây thôi Còn tao không có tiếng trong giang hồ Tao là một người phụ nữ sống âm thầm lặng lẽ khép kín Thậm chí gặp tao không phải dễ Mà tự nhiên nó đâu ra câu chuyện cả đống cả làng vậy Thấy không? Nó vô lý tới cái mức mà phải chi tao là rảnh háng như tụi bay á Tao đi tiếp xúc đầu này tao chơi đầu kia á Thì à, có tụi có cơ hội Mở máy lạnh thêm cho cô đi con Có cơ hội á, để tụi bay tiếp xúc với tao Tụi bay biết tao là ai Mày tao cấm đầu cấm cổ tao làm Thi thoảng tao chơi với mấy con bạn mà tao cũng đã hối hận từ khi tao chơi với mấy con bánh bèo mất dạy đó rồi Đúng không cho nên phải hiểu được một điều cái level của mỗi người khác nhau tao lo tao làm và chồng tao là một người đàn ông khó tính không tao đâu có rảnh đâu mà tao chơi tụi bay bỗng nhiên có một mà chưa tao có một, có một tháng trời à hay là hai tuần nay đâu đang câu chuyện cả đống vậy ở đâu tụi bay biết tao đâu là cả đống chuyện vậy hay vậy nhiều đó cũng biết tụi bay là sậu ke sậu lờ rồi phải không tao đâu có tiếp xúc tụi bay level tụi bay làm sao đụng được tao nếu mà nói công khai là phải nói vậy đó quý vị cho nên á tụi bay dựng ra những cái câu chuyện mà y như là tụi bay tiếp xúc tao hàng ngày tụi bay nên nhớ tao là một bà tổng giám đốc là vợ của ông dũng là voi tao là một người quản lý năm sáu công ty thì giờ đó chơi tụi bay thì giờ đó tiếp xúc bên ngoài và đặc biệt con việt hà ba năm nay tao không chơi với mày sao mày biết tao là ai tao làm cái gì dựng chuyện tao mới nói là xạo ke nó xạo một đống luôn rồi truyền truyền truyền nhau chia sẻ chia sẻ nhau trời đất ơi ngon ra mặt nè đối đầu của tao nè còn nếu như thật sự tao là cái loại như tụi mày nói tao có yên không tao tao có yên tụi mày không tao có gia chạm với tụi mày đâu tụi mày biết chó gì tao thậm chí tao không chơi với báo chí tao không tiếp xúc với ai hết toàn là tin xạo không lội lội xạo ke không có cái tin nào chính xác không có ai tiếp xúc được với tao không đó hôm nay tôi nói rõ cho quý vị rằng nghe tôi không tiếp xúc với ai sao biết tôi cái gì lội xạo ke rồi nó mắc cười tự nhiên ở đâu đang đóng chuyện vậy tao tụi bay giống như trên trời dưới đất ở đâu ra ở đâu mà quan hệ cho tụi bay biết tao là ai xạo ke xạo chó không cho nên tao phải nói cho thiên hạ hiểu được một điều tụi mày tự nhận ra tụi mày tự chia sẻ cho tụi mày tết kết thành một câu chuyện trời ơi thật là rẻ tiền bỉ ổi đó tao nói đó đứa nào ngon đối diện thẳng tao đi bằng chứng đâu hay là tụi bay sủa bậy sủa như chó như điên trời ơi ăn nhục cho nên tao nói công ty trách nhiệm một mình tao hữu hạn một mình tao tao chơi một mình tao tao chấp tất cả là bởi vì sao tao không phải là loại tụi bay này nói giàu hơn tao không tốt hơn tao không tử tế hơn tao không đi làm thiện hơn tao không hơn nhau là cái gì hơn nhau là cái sự tử tế và tiền đó lúc nhân dân cờ cần lúc người ta cần vợ chồng ta đem cống hiến tụi mày làm được không ta cộng 10 ngàn người tụi mày lại á tụi mày dám không cho nên sọng kia tao nghe tao mắc ói luôn <laughs> thật sự luôn trời ơi tao nói tao chấp hết mẹ tụi mày bị tao lừa hết mà tụi mày còn không biết đó bây giờ thấy không tao có cái barbecue sẵn rồi đó đứa nào phóng ra tao thảy vô đó nó còn tao thảy lên cho dân mạng dập chết mẹ luôn dập cho tụi bay nhục nhã tụi bay coi giờ không còn cửa luôn đó mà sau cái cuộc chiến này thì quý vị thấy không cái nghệ sĩ ca sĩ kịch sĩ nó có đạo đức không quý vị nó có tư cách không quý vị nó đáng để mình trân trọng quý vị đây là câu trả lời của cộng đồng sao bây giờ mà ca sĩ nó nhanh quá đi quý vị ơi em không biết là ngày xưa ca sĩ hát rất là hay rồi hát một cái là em mê luôn em nghe đi nghe lại và thậm chí em nghe một bài hát là em phải kiếm một cái ca sĩ đó nó in, in sâu vào lòng em bây giờ em thề với quý vị luôn em nghe mà không biết nó hát cái gì luôn không biết nó tâm sự cái gì nữa hát đi hát lại em nghe mấy lần mà không biết nó nói cái gì cái nỗi lòng cái nỗi niềm của nó là cái gì luôn á trời đất ơi vậy mà cũng là ca sĩ không hiểu trong khi đó các anh chị mà lớn làm ca sĩ nghệ sĩ trời ơi người ta cao quý biết chừng nào người ta tư cách biết chừng nào người ta tử tế biết chừng nào đi sâu vào lòng khán giả thậm chí bây giờ đã chết rồi mà nhắc đến người ta vẫn trân trọng trân trọng vô cùng yêu thương vô cùng còn tụi bay là một lũ lồi sĩ <laughs> mẹ một lũ mà lồi sĩ đó, tân bốc nhau lên rẻ tiền Bây giờ hỏi hết coi tụi bay xuất thân từ đâu Tụi bay là cái gì Nhảy vô nhảy ra đó Bữa nay có một lần nữa cho tất cả dân 97 triệu dân trong nước này thanh lọc đó còn tao chửi cái đợt cái giải mà mà mà mà mà, mà mất giải nhất năm á, thì thằng nào có có mất giải thì vô nhận giải đó bình chọn á, của của 97 triệu dân á, là, là là giới giới gọi là giới um, ca sĩ là nghệ sĩ kịch sĩ là mất giải nhất năm đó ai thích thì cứ nhảy vô giật cái giải đó nhảy ra vậy thôi tao không nói ai cụ thể mà tao nói như vậy đó bây giờ em xin à, em xin à, tóm tắt à, tiểu sử của võ hoàng yên là con yêu lâu xanh à, thông qua một cái um, hai tiếng rưỡi đồng hồ mà em ghi âm được em sẽ trích từng đoạn từng đoạn cho quý vị nghe nha quý vị quý vị uh, sẽ thấy rằng là uh, người ta nói là dị giảng dư giá dễ gì giấu giếm nha quý vị vô chùa hốt con ta có bầu bị đuổi ra khỏi chùa luôn đó quý vị trời đất ơi bị ổi đến như vậy đó cái thằng lương là nè võ hoàng yên mày nghe lịch sử dơ giá của mày nè hoàng yên con vợ của mày hàng ngày đi đánh bài ở đâu ở casino bên campuchia vì sao mày không đưa tiền nó đi đánh bài nó khai ra là mày chích mẹ mày luôn trời ơi vui ghê đó quý vị ơi dĩ dãn dơ giấy của nó bây giờ quý vị nghe này nha quý vị lắng tai quý vị nghe này nha quý vị em sẽ trích từng đoạn từng đoạn từng khúc từng khúc và xong rồi quý vị sẽ thấy là cái cuộc chơi này hấp dẫn như thế nào và đặc biệt một điều em không bao giờ quên mục tiêu em đi đến à cho nên á những cái thứ cặn bã đó em loại khỏi cuộc chơi em coi như loại sậu ke em không bận tâm bây giờ em tập trung vô đúng cái mục tiêu này thôi quý vị vì sao vì ngay từ ban đầu là em đã muốn chơi một cuộc chơi nhỏ thôi nhưng mà nó muốn em chơi lớn thì buộc em phải chơi lớn thôi vì cái tim em cũng rộng lớn lắm chứa được hết chịu được hết đựng được hết và đặc biệt một điều em có lá gan lớn lắm đó cho nên hôm nay em nói rõ với quý vị rằng tất cả là loại sậu ke em không bận tâm tới nữa và em cũng không có uh, dính dáng gì đến cái xã hội bên ngoài và em chỉ có lo làm thôi cho nên em sẽ không bận tâm và hôm nay em tuyên bố là em chấm dứt với tất cả giới nghệ sĩ ca sĩ kịch sĩ bước chân tới Đại Nam nè em rõ ràng luôn nha quý vị còn đứa nào muốn nữa em thảy vô em cho nướng luôn barbecue đó con nào thằng nào ngon thì cứ đối mặt với chị Nguyễn Phương Hằng nha đây nè con mở cái đoạn này nè con mở cái đoạn này nè mở từ đầu đi con tại vì rồi sao mà mọi người vẫn tin ổng là tại sao vậy anh cái quyền bị thốt á à à cái quyền phim bạn ờ, kia à, à, quay cô hiểu không tôi dồn bài tôi dùng gì vậy tay dùng tay dùng tay cũng nội gì dạ, cả quá trong chỗ chỗ chỗ chỗ gì biết không ờ, tôi tôi đi đứng bên bạn cho tôi quay xong tôi nói tôi này dồn quá. cô biết nhà mọi tội người ta cũng vậy có cái người đó nằm trên cái cái giường khi đi đó liệt đó mà từ ở Washington khi đó mà phải đi máy không được dân chỗ này xe mà chạy mấy ngày trời qua tới ờ, San viên bây giờ quý vị nghe em nói nè có nghĩa là khi mà ông đi qua bên mỹ á thì em sẽ nói hết cho quý vị rồi quý vị nghe cái âm thanh này có nghĩa là có đầy đủ bằng chứng hết người ta bệnh từ bên à, bên canada người ta bị bại liệt người ta nằm rất là khó khăn người ta đi qua atlanta chữa bệnh thì gặp ổng một đám người vô <laughs> một đám người vô chữa bệnh thì chờ lê lết nhưng mà ổng nói như nè để thầy đi coi tiết rơi đó, thầy đi coi tiết rơi khốn nạn không quý vị đó là bây giờ mở chỗ này đi con thầy đi coi tiết rơi qua bến tội nghiệp với con đó là coi chưa người ta tổ chức cô có cái nhà hàng thôi tổ chức như là tại vì cái là việc cái quỹ trọng nếu mà không có dịch là đó thì khỏi mà gì sắp mà cũng là để mà thứ thần vô là hiểu không là tổ chức dịch bà làm đâu được cũng đâu mười mấy anh này trời ơi vậy mà ổng bà ổng với ông định thành chúa bà luôn nó làm cho mọi kia sao ờ, hứa với người ta gì vậy tiền thì biết lấy bệnh nhân thì cũng làm làm cái gì quá vậy Hả? Đúng mạnh cái gì kỳ vậy? Cô biết không? Đó, rồi đang làm như cô biết không? Đang làm Người ta đang chờ chờ, đang làm cái tối dạng cái Nghĩ, nghĩ cái đầu đi chơi đi coi uh, cô Tiết Cô Tiết rồi Tôi nói thôi chạy đi đi để tôi nhà tôi trị bệnh cho Không, phải đi, đi trong đoàn, phải đi trong đoàn ngồi lại Cô thấy không? Tôi thấy thấy không vậy? À, bắn đi con Xong cái chân đi về Về cái bay Đấy quý vị thấy không? Người ta chờ đợi để đến chữa bệnh Em sẽ gắt từng khúc cho quý vị coi mà ổng nở lòng nào ổng kéo cả đòn đi có tiếc rơi quý vị thấy khốn nạn hay chưa quý vị và em nói thêm cái này nữa thì sẽ mở ra cho quý vị nghe có nghĩa là ở bên Cali ổng đã làm chết một bé trai 12 tuổi thì cái gia đình này có hai đứa con sanh đôi là bị teo cái chân và cái gia đình này họ rất là giàu họ đã mời cái thằng lăng băm thì đến nhà bấm bấm và bấm xong thì em bé trai chết liền tại chỗ đó và sau đó cái câu chuyện đó sẽ được một được một người đại gia bưng bít hết bao che hết để bồi thường cho gia đình đó và cái câu chuyện được chìm xuồng đây quý vị hãy nghe đây chết hẳn một bé trai nó mới vừa đi học về nhưng mà nãy giờ nghe anh nói chị đau lòng nhất là là cái đứa nhỏ 12 tuổi đó anh trai hay gái vậy anh trời trời đất ơi bắn chết tại chỗ luôn <laughs> chị cũng đi tra cái thằng đó bên ờ, bên cali yên tâm rồi tại tại tại thì nó nó bình thường sau đó nó nó bị đụng xe nó đụng lúc mà chín tuổi mà anh lớn hai chín tuổi nó nằm không mà chỉ có cái đầu lớn nhất thôi cô hiểu không dạ còn ờ, thằng nhỏ này nó sao anh còn thằng nhỏ này nó đi nó nó bị gì dạ. nó bị uh, thanh ra nó là hai anh em trên đôi đều bị cái giò nhỏ đấy cô hiểu không thanh ra là hai cái này xéo đi đâu được dạ nhưng mà ta chưa dân ok hết nó đi học trường đi xe lăn thôi dạ mà ông bấm sao mà kéo chết dữ vậy anh đem hai đứa chết hai đứa luôn nữa không nhưng mà bấm sao bấm cái chân thì sao mà chết ghê vậy anh trời ơi tôi tôi tôi, tôi có làm đó ờ, thì cái có cái cô mà cô cô à, Nguyễn Tình cô vợ là là em của ông à, ông nghĩa ở bên à, ai là mẹ chồng của bạn anh đó dạ nó đó nó phụ ông đó tại lúc đó tôi tôi làm tôi ở đó tôi chọn đồ sắp sửa đi kia cô không dạ không? lấy cô đi được về của mày đó thì đang làm đó thì tôi nghe nó chọi chọi nhanh nhanh nhanh chết, thì tôi chạy vô nhỏ tới đây quần chị luôn rồi cô biết không tôi cũng thấy tới đây cái cái con con con phượng đó nó mới làm mẫu ấm chạy tao thì nó nó tỉnh tỉnh đâu cái nó để để đứng ra được đời trong chữ dễ dễ ấy nhưng bây giờ trời cũng khiến đây cửa bên nó không chịu rồi để biểu tiếp nào rồi xong rồi tắt đi con bây giờ là rồi amala rồi tắt đi đó quý vị nghe chưa quý vị có nghĩa là hai anh em sinh đôi có cái bệnh teo chân thằng nhỏ đi học mới về đó ông đè ông bấm nhỏ té đá trong quần và nhỏ chết luôn 12 tuổi và sau đó thì tại vì ông đến nhà tư gia ông chữa bệnh rồi cho nên nó có một đại gia đó đứng ra đền bù hết rồi cái câu chuyện nó đi qua và cái câu chuyện tiếp theo nữa là câu chuyện chị nở à, chị nở vô bấm bú cổ bú cổ xong bước ra bước ra thì xỉu và chết luôn thì sau đó đó là ông ông ngày hôm sau ông lên đường đi úc và đặc biệt có một điều là theo như cái chú này nói là đài truyền hình bình thuận có đưa tin nha quý vị quý vị nghe nghe cái câu chuyện này nè quý vị con mở lên đi con không con con đưa cái đoạn bà bà bà nở chết ở bên bên chùa á là đài truyền hình bình thuận có đưa tin là theo như chú này nói là cái khi mà cái chị nở này bị chết đó quý vị là ngày hôm sau cả đoàn ổng đi đi úc đó và ở bình thuận có đưa tin theo như chú này nói vì chú này là cái người đi theo đoàn theo ông yên ruột gan phèo phổi có đầy đủ hết tất cả những cái gì mà ruột gan của ông yên là chú biết hết đó bây giờ bây giờ tôi chia sẻ với quý vị là tôi sẽ mở thêm với quý vị nha và đặc biệt cái chú này khẳng định là ông yên có chơi bùa nha quý vị con mở cái đoạn này luôn đi con um, mở lớn đi tôi kể giống em gì tôi giống như là bị tập chỗ như là đè tôi bị đuối lắm nhưng mà các tâm trạng em không là tâm trạng gì ta mùa tôi nhảy lên tôi cảm ơn nhiều lắm bây giờ cái này em hỏi anh một lần nữa là anh theo như anh nghĩ là anh có chơi đùa em không anh chơi đùa đó cô để cho cô cầm tay chơi đùa nha mấy người đàn bà chậu lắm nè không nói chuyện á dạ bắt đầu á mà tự nhiên cái tâm mình nó chịu bắt đầu mới là nó không giống gì tự nhiên nói là cô bị liệt nghe tôi hết hiểu không và ba cái bộ bộ bên mỹ cầm ổn gì đó nó nó nó có hiệu quả trong vòng ba tháng sáu tháng hiểu không là cái sự gì đó dạ. là đổ qua đổ lâu, đổ qua thôi thằng con thằng gì nó chuyện gì là như là nạp bùa tiếp đấy, nạp pháo tiếp đó trời ơi nhiều người lắm đi vô tới tới chỗ ẩm gì cái nhà của đường ở đằng nào chị chị ba đó ở mỹ là bất cứ ai vô tới vừa tới ông ai nói xấu gì ví dụ chuyện luôn nó ông chỉ cầm đi xuống là ông chỉ cái mặt lên nó con à, gần chỗ này đi con gần chỗ này bây giờ quý vị nghe em nói lại một lần nữa có nghĩa là cái chú này chú khẳng định á có nghĩa là khi mà ai nói xấu ổng á ổng đều nghe được hết và ổng xuống chỉ thẳng mặt ổng nói là họ đã nói cái gì thì cái bùa này là bùa gì thì em không biết nhưng mà để cho những người họ đã từng nghiên cứu về bùa ngải á là họ sẽ giải thích tại sao người ta nói xấu ổng mà ổng nghe không sót một lời nào và ổng chỉ thẳng mặt là người đó vừa nói cái gì vì em ờ, em ờ, tổng quát lại thế này là quý vị có nghĩa là ông vô trong chùa ông ở chùa và ông đã lấy một cái chị nấu ăn ở trong chùa dụ người ta có bầu sau đó nó hai người bị đuổi ra khỏi chùa cái tiếp theo nữa đó là ông lấy một cái chị ở dưới cà mau bị què hai cái chân nhưng gia đình của ông chê người ta nghèo cho nên vội vã đi cưới một cái con mà cái con thoa là cái con chính thức á đó để mà coi như bao nhiêu đứa con là ông đều có hết vậy thì quý vị thử nghĩ xem tư cách đạo đức của ông này có hay không lấy một người què đẻ con ra gia đình chê người ta nghèo vì cái chị này đi chăn dịch ở Cà Mau đó là sau đó gia đình không cho ông cưới mà bắt ông cưới một cái con nhà giàu đó để mà mà mà mà có tiền có bạc thì ông lại nói là ông bị ép cưới và cái người này hiện nay á, là cái bà vợ lớn của ông đó là lớn ông 10 tuổi á, là hàng ngày đi đánh bài bên Campuchia đó mà ông mới cung cung cấp tiền nếu không thì bà sẽ khai ra hết và cái câu chuyện này là do một cái người gần nhà cái bà này ở Long An Tân Trụ khai ra khi đi khám bệnh chung ở bên Mỹ cho nên tôi nói là dĩ dãn dơ dái là dễ giàu gì giấu giếm và cái chơi bùa là ông chơi thiệt với quý vị bởi vì cái chú này nói rằng khách ngồi ở dưới mà nói xấu ổng là ổng ở trên lầu ổng đi xuống ổng chỉ ngay mặt là nói cái gì luôn cho nên người ta mới tưởng ổng là thần thánh nhưng mà thật chất ra ổng chơi cái loại bùa gì mà ổng biết người ta có bao nhiêu tiền trong túi biết luôn người ta nói cái gì thì cái câu này là cái câu mà khó giải thích lắm nha quý vị và em cũng nói thêm một cái này nữa thì trước khi mà mở lại hết cho quý vị là tất cả những gì em nói đều là có bằng chứng hết từng câu từng chữ ổng xây một cái chùa ở bên à, ở bên úc á ở bên mỹ chứ ở bên mỹ thì à, cái chùa này là do người ta hiến đất hiến đất tặng cho ổng thì người ta mới xây chùa lên á thì riêng cái cổng chùa không á là sáu bảy chục ngàn đô thì có một cái chị đó chị mới làm từ thiện chị mới à, cúng 50 ngàn đô và khi mà cái chị đó đưa cho cái ông cái ông mà khiến đất á, mà ổng là người đứng ra xây luôn thì ổng mới nói rằng thôi để cô gặp ông thầy yên cô đưa đi thì à, khi mà gặp ông yên á thì chị đó cúng dường 50 ngàn tiền mặt luôn thì ông yên cưỡng luôn về Việt Nam và nói với ông đó rằng là thôi đừng hỏi tiền người ta nữa thế đó là người ta mới nhận ra được cái chân tướng của ông yên này tham lam vì là ông yên chưa từng biết rằng cái cô này đã gặp ổng đưa tiền mặt của, của ổng từ chối và ông nói thôi đưa cho ông yên đi nhưng khi ông yên lấy được ông yên cưỡm luôn à tôi nói nha dỗ bằng yên nghe cho kỹ nha và trở lại cái câu chuyện của thầy pháp hòa đây thầy pháp hòa à, quý vị ơi tại vì cái những cái chuyện này nó mới quá cho nên em phải có thông tin à, thầy pháp hòa có là có một cái đệ tử có một đứa con bị bệnh bị bệnh tự kỷ cho nên mới xin à, xin à, vào chùa Hoàng Pháp đó để cho tổ chức cho ông Yên qua chữa bệnh và quý vị biết rằng đó là đây là một cái sự thật nha quý vị là mỗi lần ông Yên đi chữa bệnh á là ngoài tiền vé máy bay cái đoàn đi là bản thân ổng bỏ vô túi 20 ngàn ở Mỹ ở Canada là 25 ngàn ở Úc là 25 ngàn cái đó là cái tiền bắt buộc và khi qua chữa bệnh á thì người ta cho bao thơ bao nhiêu là ổng lụm hết à, cái đó là cái khoản riêng nha quý vị và riêng cái chỗ chùa thầy pháp hòa đó thì thầy pháp hòa có một cái đệ tử coi như là có một đứa con bị bệnh cho nên mới xin thầy pháp hòa đó là đến để tổ chức chữa bệnh thì thầy pháp hòa đó có coi như là tổ chức nhân nghệ để bán um, bán vé để mà quyên góp tiền từ thiện cho nên là sau khi quyên góp đó đâu được 32 ngàn thì à, mới là đưa cho ổng thì ổng còn bị đặt nói là thôi để ở cúng chùa đi nhưng mà sau khi đó thì ban tổ chức mới là à, nói rằng thầy Pháp Hòa không có dính dáng vô là chỉ là cho mượn cái chùa để mà chữa bệnh thôi thì sau đó là ông đề nghị thôi chuyển thẳng về Việt Nam cho thầy đi đó quý vị ơi thầy không có lấy tiền đâu mà mỗi lần thầy đi á là 100 cho tới một trăm rưỡi ngàn một chuyến đi và thầy á tiền mặt cũng có bởi mỗi lần về á thì thầy đưa cho mỗi đứa cầm 10 ngàn 15 ngàn để qua hải quan hay không quý vị đó cho nên sự thật là sự thật cho nên là không thể nào mà chối cãi được hết vì trong ruột trong gan nói ra thì không bao giờ chối cãi được hết và đặc biệt một điều là ông đi qua bên mỹ á ổng còn muốn đi mua những cái nhà thờ tinh lành cũ á để mà xây những cái căn cứ để cho ông chữa bệnh ông lừa tất cả những người tu hành và ông lừa luôn cả bên tinh lành đó thì tất cả những cái người mà để mà kết nối với chùa và tinh lành á là toàn là phật tử không đó cho nên là các các cha nhà thờ hay là các sư thầy ở chùa đều không có mối quan hệ nào với ổng hết mà từ các phật tử nói thì cũng vì là động lòng trắc ẩn cũng muốn giúp cho dân tình hết bệnh hoạn mà nó cũng hại luôn và đặc biệt một cái này nữa nè quý vị nó vô luôn cả y tế của của à, hồng thập tự à vô cả cái hồng thập tự để mà mượn cái nơi để tổ chức chữa bệnh thì quý vị biết nó cao thủ tới mức nào rồi đất ơi rồi đó kinh khủng lắm quý vị ơi đó cho nên các thầy các sư đều bị lừa hết một kiến nó đi như vậy là nó về hơn 100 ngàn đô đó một, coi như là cái giá định mệnh nó là hai chục cho tới hai 25 ngàn nhưng mà bao nhiêu cái bao thơ á, là nó gom sạch hết đó rồi đó nó còn mượn cả 500 ngàn 700 ngàn của những cái người Phật tử mà rất là hiền lành coi như bao nhiêu tiền nó đều gom về hết chắc có lẽ là nó gom cho cái bà nó đi đánh bài bên Campuchia thì có thể là đúng hơn đó quý vị vì khi nó không cung phụng cho cái bà vợ này đi đánh bài hàng ngày bên Campuchia thì bà khai ra thì đội quần vì cái bà này bà già hơn cả 10 tuổi mà quý vị thấy ông hốt người ta từ trong chùa người ta đi nấu ăn người ta đi làm công quả trong chùa á à, tò te tú tí sao mà bị đuổi ra hết khỏi chùa quận 6 thì bây giờ quý vị không biết ổng tin thì quý vị cứ tìm hiểu coi coi cái dĩ dãn dơ dái này của thằng yêu râu xanh này có đúng hay sai đó, à, quý vị nghe quý vị thấy gớm không đó, à, đây là sự thật hết người ta sẵn sàng ra làm chứng hết người ta nói người ta đâu có sợ đâu đó rồi, rồi riêng cái tiền cúng dường 50 ngàn nó cưỡng luôn của người ta rồi nó bỏ ngôi chùa đó cho người ta ôm nợ đó rồi bây giờ á, mang tiếng người ta giật chùa giật đồ đó quý vị thấy ghê gớm không quý vị đó cho nên đó là đó quý vị à, quý vị sẽ à, sẽ được tôi à, chứng minh qua hết các cái công đoạn mà người ta thông báo cho tôi biết thì rõ ràng là tôi chốt lại cho quý vị thêm là hai người chết mà cái người này đều chứng kiến một người chết ở bình thuận sau khi vô bóp bú cổ vừa bóp xong bà ra bà khoe là tôi bóp bú cổ hết rồi là bà xỉu bà xỉu xong rồi là bà tím tái luôn sau đó vô hô hấp gì đó là cố đi luôn đó quý vị bạn đài truyền hình bình thuận có đưa tin theo như lời cái chú này nói thì cái câu chuyện này mình phải ờ, lật ngược lại hoặc là mình phải nhờ đài truyền hình bình thuận á cho lại cái thông tin vì cái chú này là chú là người chứng kiến chứ không phải là mình đặt chuyện hay là chú nói tôi có ghi âm đầy đủ hết cho nên là tôi nói thật bây giờ nói gì mà tới bình thuận tôi cẩn thận lắm vậy tôi bị một lần một sự vô tình hồn nhiên của tôi mà tôi bị phạt 7 triệu rưỡi rồi tôi rất là là là cẩn thận vì người ta nói làm sao tôi làm vậy bây giờ chú này chứng kiến chứng kiến hai người chết mà nghe đau lòng nhất là một cái em 12 tuổi á trời ơi mới gì đi học về à, mà nó bấm cho đá trong quần rồi và chết luôn quý vị nghe cái đau lòng không y như là cái em em em em cường con của chị lộc đó. quý vị thấy không bây giờ trước mắt sơ sơ là thấy năm mạng người là một người ở dưới trà vinh mới làm đơn gửi lên một người trên Pleiku nữa trên công tâm nữa quý vị thấy không đâu phải là tầm thường đâu cho nên tôi nói đây là một cuộc quốc chiến và tôi nói thật với quý vị rằng không phải là tôi mà đọc hết các cái vị của nó thì không ai mà có thể mà lật đổ được nó đâu quý vị nó ghê gớm lắm nó ma mảnh mà nó tinh vi lắm quý vị ơi nó chơi bùa chơi ngải đó bây giờ quý vị thấy không người ta còn nói là nó bước xuống nó biết người ta nói xấu nó cái gì nữa cho nên có những người không hiểu biết đó, thì người ta nghĩ nó là thánh nó là thần thần y cho nên ai nói thần y thần y biết hết đó bây giờ lòi ra sơ sơ thần y quất con ta có bầu hai cái chân bị liệt à, đi cà khiển cà khiển cà khiển chê con người ta nghèo rồi vô chùa hốt luôn tại bây giờ biết bao nhiêu chín mười đứa con bao nhiêu con đàn bà đó mới, mới gọi là thằng yêu đâu xanh quý vị thấy không quý vị nghe đi cái tiểu sử của nó còn gớm hơn những người đàn ông bình thường nữa nó mới cao thủ hỏi tại sao mà nó lừa được trong nước ra tới nước ngoài nó vô cái hồng thập tự ở bên nước ngoài nó lừa được luôn đó tôi có đầy đủ bằng chứng và địa chỉ luôn tôi cắt khúc cho quý vị nghe từ từ nó mới hấp dẫn và con mở luôn đi là người ta hỏi sao tôi nói chính xác 100% không kha không sót một miếng nào hết bởi vì tôi là nạn nhân mà tôi là người trong cuộc mà sao tôi không biết được quý vị chẳng những biết mà biết rất là rõ nữa cái tinh vi của nó như thế nào lúc nào cũng là thiếu nợ lúc nào cũng là thiếu nợ là cái tiền nợ là gom góp hết từ trong ra ngoài tiền lẻ tiền chẳng tiền dơ tiền sạch gì nó cũng gom gom hết nó cao thủ tới cái mức nó trong lịch sử lần đầu tiên là có một cái thằng cao thủ mà mà mà, mà mang danh tịnh độ để đi lừa đảo trong và ngoài nước như vậy á ai còn binh nó nữa không não để đâu não để đâu mà đi binh nó trời đó nhục ơi là nhục luôn trời đất ơi tôi khinh bỉ tôi nói nói não cá vàng tội nghiệp mấy thằng cá vàng <laughs> nói nở chó tội nghiệp mấy con chó mẹ tôi bay đi binh đi binh cái đồ này thì tôi bay cũng ngu tầm ngu mã tầm mã đúng không chó thì đi kiếm chó mà chơi thì đúng thật cái chứ mà rất tiếc là tụi bay bị nó xỏ mũi tụi bay bị nó xỏ mũi tụi bay dắt nó dắt tụi bay đi không còn tao á tụi bay bị tao lừa hết cả đám à, có những người nói là ôi bà hằng bà đụng chạm quá nhiều rồi mà quý vị ơi không đụng sao rồi đụng là phải chạm thôi sụp là phải đổ thôi quý vị chơi là phải có gan chơi mới biết tôi nói là ai chứ nhân cách tôi nói chứ nếu mà chơi mà khép nép level quá mà sợ sợ ảnh hưởng tới uy tín sợ ảnh hưởng tới tất cả mà thì đâu gọi là một cuộc chiến được quý vị không nhưng mà rõ ràng là tôi phải sạch sẽ tôi mới chơi được tôi là nạn nhân chứ tôi không phải là loại như tụi nó cho nên tôi trường mặt ra tôi chơi tôi trường mặt ra tôi chửi chửi nát tan luôn thì càng chửi nó càng lội ra càng chửi nó càng lung lay tụi nó thì tụi mới lồi ra thì lồi ra mình mới biết nó là ai chứ nếu không làm sao mà mà tôi che nó cũng che vậy tôi phải phơi đánh dốt cho tụi nó để cho tụi nó biết là nó mắc lừa mình chứ tôi đã nói đây là một trò chơi game game trí tuệ cho nên tôi đâu có quan trọng tiền bạc đâu đó quý vị nó bắt cười nữa tôi nói tôi đi ờ, tôi đi vợ chồng tôi đi từ thiện nó nói tôi là là cho thiên hạ cái bánh vẽ chuẩn bị cái cú lừa đảo gì nữa đây nói cạn lời luôn toàn là não ngắn không thật là buồn cười quý vị thấy em không vẫn làm chủ cuộc chơi vì sao chưa ai dám đối đầu với em hết em vẫn em vẫn bảnh tọn em vẫn ra mặt hàng ngày điều điều con nào thằng nào chỉ là sậu ke thôi mà nói chuyện không có bằng chứng mà em nói thật với quý vị em phân tích cho quý vị nghe một cái rất là đơn giản là vì em không có gia chạm cuộc sống bên ngoài thì ai biết gì em không hai cái level nó khác nhau ai biết gì em mà đi nói toàn là láo xạo vì tụi bay nói xạo đâu có bị đánh thuế đâu tụi bay nói cho đã miệng tụi bay thôi tụi bay tự thảy tụi bay vô trong một, một, một cái đống lửa ngu xuẩn ngu sĩ <laughs> rất là buồn cười đó cho nên là em tính đắc với quý vị sơ sơ cái tiểu sử của nó và cái sự dép người hai người chết là người ta chứng kiến hết chết với bàn tay của thằng võ hoàng yên một cái thằng lang băm không gọi là không biết thuốc men không biết nghề nghiệp gì hết chỉ có dùng bạo lực để mà thể hiện là mình là thần thánh thôi thì quý vị thấy đây là tội ác bây giờ quý vị nghĩ đấy nha nếu hai tháng hơn nay mà em không lên tiếng ngăn chặn tất cả mọi tội lỗi của tụi nó đó thì quý vị nghĩ coi nó còn làm bao nhiêu người nghĩa là đau đớn tiền mất tật mang nữa nó làm cho bao nhiêu người nghĩa là u minh mê muội vô nó nữa cho nên những cái đứa nào mà nói em đi mê tình mê đồ tụi bay không có não xin lỗi tụi mày á có tiền như tao đẹp như tao hiểu biết như tao nếu mà tao thật sự tao là loại lăn lòn lăn loàn á trời ơi tao đi kiếm chai sáu muối tao đi kiếm thằng bảnh tỏn tao chơi nếu mà nói muốn bao tao tao, tao thiếu gì tiền tao bao bao lại tao không tao, tao bị ngu dữ vậy đúng không nhưng tao không bao giờ làm chuyện đó bởi vì sao tao với anh dũng xác định rồi dù vui dù buồn sướng khổ gì cũng một lòng gì tất cả mọi người người ta sống cho cái chuyện vĩ đại không? còn mọi thứ nó chỉ là cảm xúc thôi cho nên tụi bay nói tụi bay mới xấu hổ tụi bay nghĩ tụi bay là ai vậy tụi bay cũng thối nát nhưng mới đây con hồng vân mẹ mày lôi tao ra đó bây giờ quý vị cứ vào cái trang của anh quang 1986 á mày có giật chồng ta không mày có giật chồng của ông thanh thảo không mày đi mượn tiền người ta mày có trả không bao nhiêu cái thối nát người ta lôi ra mày có thấy nhục chưa đó mày còn đang bán hàng online bao nhiêu thằng cao sĩ ờ, thằng đàm thằng gì đó đi quảng cáo hàng cho mày đó nhục chưa bây giờ quý vị cứ ờ, vô cái trang của em quang 1986 á đó quý vị sẽ thấy được là là, là, là nó ra làm sao mẹ tao không có biết gì tụi mày hết á nhưng ít nhất cũng có nhiều người cái xã hội này có nhiều người còn tao đi lừa đảo ai đâu chỉ cho tao trên mạng coi có ai tao lừa đảo ai tao mượn tiền ai chỉ ra coi hay tụi bay sọ ke mặt chó tụi bay sọ ke không tao bị ổi tao không quan tâm tới tụi bay nữa bây giờ cái quan tâm của tao là tao làm sao để tao lôi cái thằng lăng băm này và cái tập đoàn của nó nó ra trước ánh sáng trước công chúng và tụi bay còn thêm một cái ngu nữa nó không mượn tiền tao sao nó đi trả tiền tao ai ông nó không lừa tao sao nó nó nó, nó làm cái chuyện đó và rõ ràng nó có chữa được bệnh ai đâu phải không tụi mày còn cố gắng đi chứng minh cho nó mẹ tụi mày ngu tụi mày làm công cụ cho nó rồi tụi mày đi cấu kết với những thằng phản động ở nước ngoài để làm chi để hại dân hại nước hả tụi mày là đồ phản quốc ăn cơm nhà mà nói chuyện thiên hạ ở đây mà lo bên trung quốc giờ này tụi nó đi đái chưa <laughs> mẹ nó nhục mấy giờ nó ngủ nhục ơi là nhục theo tôi chửi xỉ luôn đó tôi bay giang hồ cái gì giang hồ sĩ tao giang hồ lẻ là được không chị mày là chửi công khai luôn đó từ hôm nay trở đi á tụi mày đất có cơ hội đến đại nam mà nhớ kỹ nha đại nam cũng không có queo không tụi mày đâu tao mà bắt gặp được đứa nào ca sĩ kịch sĩ nghệ sĩ nào vô trong đại nam của tao á mà chụp hình á mà quay phim á tao đuổi ra khỏi đại nam tao mua thêm cái bô tao tặng đem về tao không có cần cái thứ tụi bay hết cái việt nam này có bao nhiêu ca sĩ kịch sĩ Tao không nói tới mấy anh mấy chị ngoài Hà Nội nha Tao chỉ nói đám trong Sài Gòn này thôi Bè lũ với nhau Bẩn thỉu Bây giờ nó không chửi tao bây tụi bay không giãn nở cái não ra Trời ơi quý vị ơi quý vị mà thấy nó đi cấu kết với tụi bạn phản động á Quý vị chỉ muốn xử tụi nó thôi Tụi bay chia sẻ thông tin Nó mới tạo ra một cái, giúp, một cái nhóm mới nữa 128 thành viên Mẹ mày cái thằng vô thường Vô thường là gì vô là không Thường là không có Là cái thứ không có trên đời này còn vô ngã là không có té vô là không ta ngã là té là đứa vô ngã là không có té <laughs> mẹ tụi bay ngu không chịu được luôn thiệt tình luôn mà ngu mà ngu cả lũ không biết nữa mẹ năm bảy ngàn người tụi bay bây giờ ta nói trước công chúng cho tất cả quý vị nghe quý vị hiểu nha quý vị thấy không hai cái level khác nhau mà tụi bay có cửa nào tụi bay chơi với tao tụi bay có cửa nào mà tụi bay đụng được tao tụi bay tiếp xúc được cái tao tụi bay sống chó thậm chí là tụi bay chưa gặp tao được ngoài đời nữa à bay nằm mơ buồn cười tụi bay tự tạo ra những cái cái cái hình ảnh thế này cái tư cách thế kia mẹ tụi bay đưa cái hình nào hình nào mẹ bây giờ cái công nghệ bây giờ mày ghép một trăm cái hình mẹ tụi bay thấy tao gì tụi bay đưa cái hình nói là tao à, mặc áo khoe vú khoe đồ tao có lột, lột chùm chùa tao có ngủ làm tình trên giường với ai không mà tụi bay tức điên tức cuồng vậy sao tụi bay ngu dữ vậy tụi bay vô cái con à, cái con phạm ngục phạm ngà kìa mày coi nó đi làm đĩ nó rau hàng nha nhã nha nhã nha nhã nó trời tao nói thật nha cha mẹ của mày đó phạm phạm ngục phạm ngục phạm ngu ngục á sanh mày ra đúng là thiệt có thiếu sót chắc cũng ăn ở sao mới sanh mày ra mày là con trúc thi mày ngu bỏ mẹ mày luôn mày mở miệng ra mày nói xạo không mày nói 10 chuyện chưa có một chuyện thở đà nay nó nói tôi là đi làm cái giấy tờ giả ký tên giả của viên kêu kiện tôi đi mẹ tôi tôi nhận tiền mà cũng cũng làm giả nữa sao chẳng lẽ tao đi nhận tiền mà tao cũng nói xạo nữa sao tao đâu giống như mày ăn nói lực như bánh tráng vậy mày khùng hả mày bị điên hay mày bị cái gì mà mày toàn nói ngược không vậy mày nói 10 chuyện có ai tin mày chuyện nào không mày ra rã ra rã mày chua mỏ mày chửi ha à, còn quý vị biết không còn cái nhóm ờ, quỳnh ngọc tiên hương á thì có cái con lê thị giàu để em sẽ kể câu chuyện ờ, chuyện ờ, chuyện bây giờ mới kể cho quý vị nghe từ từ em mới kể từng em một rồi thành tích lừa đảo không quý vị ơi mà không phải em nói đâu nha trên báo chí nó nói đàng hoàng thông tin đại chúng nó nói chứ không phải em nói nha quý vị đó còn ai nói tao lừa đảo thì đưa cái tin nào lên mạng coi kiếm coi tao có lừa đảo ai không kiếm thử coi chị mày giàu bà cố luôn chị mày đi lừa đảo ai đúng không mà giàu là giàu của chị mày chứ phải của anh dũng cho nha còn anh dũng cho chị mày 41% trăm cổ đông không phải ít đâu mà chị mày chưa bao giờ tự hào chuyện đó đó cho nên tụi mày ngu chết mẹ luôn thời gian đi đi nhiều chuyện đi thì mày đi kiếm tiền đi đó, để có quả quạng hay để có cái cái sự cố gì á thì tụi mày đi giúp đỡ tụi mày mới anh hùng sống một cuộc đời nó sống cho có giá trị sống dơ sống bẩn sống bày sống đàn gục mặt với nhau nhục chưa từ ngày xưa giờ phải nói trong lịch sử chưa ai dám nói mà xúc phạm tới ca sĩ nghệ sĩ kịch sĩ hết á bởi vì người ta cũng cũng coi đó là món ăn tinh thần nhưng mà bây giờ sự thật nó quá phủ phàng rồi nó quá phủ phàng nó quá trần trụi nó quá dơ rồi cho nên sau cái đợt này á thì người ta sẽ hiểu được tụi mày nhiều hơn không tụi mày tự tự bán đứng tụi mày tụi mày tự tố cáo tụi mày là cái loại gì là cái loại gì cho nên tao chửi á tụi bay về tụi bay tức chết mẹ tụi bay luôn cũng không làm gì được tao cũng không sợ được tao sẽ lông nữa vì cái level tụi mày với tao không bao giờ không đội trời chung tụi bay phải lượng sức mà chơi còn xạo ke như tụi bay ai nghe tụi bay tự ru ngủ nhau nè tụi bay ca hát cho nhau nè tụi bay đưa tin cho nhau giống như như đúng rồi trời ơi hay ghê luôn á đúng là diễn viên với đạo diễn không ghê thiệt lợi hại thiệt nếu mà ai mà yếu bóng vía mà tụi bay dập chắc chết con người ta luôn nóc đầu không lên luôn dù người ta có đúng có sai gì tụi bay hùa một đám chó hùa ghẻ hùa vô cũng chết con người ta cho nên em xin lỗi quý vị nha quý vị người ta nói nó đi với bụt thì mặc áo cà sa đi với ma mặc áo giấy đó quý vị cho nên nó, nó tấn công em mà em không biết chửi tụi nó đó, thì làm sao mà em biết được tụi nó là ai đây là cái thước đo nhân cách đạo đức của tụi nó nó là nghệ sĩ nhân dân nó là nghệ sĩ của quần chúng quần gì quần gì không dám nói đâu ngại quá quần gì mẹ sao cái vụ này á sàng lọc bớt đi đó cái đọc cái cái giải mà năm nay là giải giải mà nghệ sĩ bất giải nhất năm á 2021 đó. đó đứa nào xứng đáng vô giật cái giải đó chạy về tao tặng thêm cái bô nữa bô láo lên tiếng rì rầm chửi rủa tao sau lưng tao tao nói rõ cho tụi bay nghe nè tụi bay không có level để đụng tới tao xa lắm cưng ơi không tụi bay nằm mơ tụi bay tưởng tượng ra tao như thế này tao như thế kia tụi bay xạo ke tụi bay dục lựu đạn tụi bay gặp tao đâu từ lâu lắm rồi bay chui vô trong nhà tao lúc nào hả thăm cung bí sử của tụi tao của tao mày biết cái gì trời đất ơi cái miệng tụi bay nói hả có nghĩa gì khi tao là đại diện cả ngàn nhân viên của công ty tao một lời tao nói ra là nó giá trị như thế nào tao hô mưa gọi gió được mà tao hét ra lửa được ở công ty tao mà nhân viên tao vừa thương tao vừa kính tao tao nói bậy nó bà nó coi tao ra cái gì đặc biệt là chồng của tao là một người đàn ông tử tế ăn nói đàng hoàng chỉnh chu đâu ra đó vẫn mặt hả đâu có cửa đâu cưng nghĩ sao vậy đó cho nên nghe cho rõ chị chửi nha nha đừng có đặt điều đừng có nổ nha đừng có xạo ke phải chi tao tiếp xúc tao chơi tụi bay tụi bay nó tụi bay biết tao trời đất ơi con biệt hà ba năm nay tao không gặp mặt mày mày nổ mày đưa ra những cái chuyện tàu lao hôi nách để mày đánh lên đặt hướng dư luận hả trời đất ơi người có não mà tao biết nha mày mày năn nỉ gặp tao tao không thèm mày mày nói mày hối hận mày chơi tao vì tao biết mày con người thâm độc bây giờ tao nói là 100 con thiên hương á cũng chả làm được mẹ gì tao và tắm cấm cửa tụi bay tới đại nam tao luôn trời ơi nghĩ mình vĩ đại quá hả mười ngàn người hai chục ngàn người tụi bay làm được cái gì còn luật pháp đâu đụng tao thử coi nằm mơ cũng chưa gặp được tao nữa xạo bữa nay em xin lỗi quý vị nha cho em chảnh chó một bữa nha quý vị vì em nói thiệt chứ em không nói xạo em không có xạo ke mà em nói thiệt nó bắt em phải khoe vì em không khoe nó tưởng em giống nó nó đè đầu cởi cổ em nó ăn hiếp em ngu ngục một lũ ngu ngục ngu từ trong nước ra tới nước ngoài nó nói rồi mà ngu sĩ là thành ngu sĩ gì giang hồ sĩ là còn ngu sĩ nữa ngu bỏ mẹ luôn bị đặt cho nên tụi bay tính cào tao bằng tụi bay hả đâu có dám Đấy không quý vị thấy không em hay không mỗi ngày em lên em chửi như vậy á cái bao nhiêu người động lòng thương em kể cho em nghe về cái thành tích thằng yên đâu xanh này đó bây giờ mỗi ngày mỗi ngày em lên nó lại lòi ra một vụ mỗi ngày mỗi ngày em lên em quyết em truy đuổi cùng đuổi tận mà để cho ra hết tất cả đi một ngày nào đó mấy con vợ điên của nó nhảy ra nữa trời ơi nó vui lắm quý vị ơi quý vị yên tâm đi em gài bơm á có ngày nó phải nổ thôi đó tất cả tụi mày mẹ giờ tụi mày năm sáu ngàn người tụi mày đi thắng mình tao hãnh diện không còn nguyên một mình tao chấp hết tụi mày trời ơi nhục quá để tao mua sẵn 10 ngàn cái bô khuyến mãi luôn đứa nào mà ngu quá tao tặng hai cái đứa đội cái đem vợ chồng cái đem vợ vợ cái trời bà hằng rộng rãi ghê vậy đó tao mua cái bô tao đội cho thay vì dương miệng tao tặng bô cho mẹ bảnh tỏn như tao nè tao bay chỉ có nắp lùm trời ơi nó nhột ơi là nhột càng biết ra càng bỉ ổi vô cùng đó hôm nay thì em chia sẻ với quý vị như vậy thì hôm nay là thứ ba thì thứ sáu em sẽ trở lại với quý vị rất là nhiều tin nóng nữa em phải để dành buổi bói để mà em cho quý vị thấy rằng là em à, rất là hấp dẫn ngoài cái xinh đẹp là em còn rất là hấp dẫn đó đó quý vị cho nên là tới đây thì chương trình sẽ kết thúc để trong 4 ngày tới á, em sẵn sàng nghĩa là chờ coi tụi nó làm cái gì nó đối đãi với em ra làm sao em chịu hết em đựng được hết đó quý vị sau đó, đó em sẽ lên em sẽ chia sẻ với quý vị là những điều mới lạ thật là thú vị và có thể là em sẽ chia sẻ với quý vị thêm những điều mà bây giờ mới kể trời ơi nhiều chuyện bây giờ mới kể lắm em không phải nhiều chuyện nhưng mà rất nhiều chuyện em cần phải tâm sự với quý vị quý vị thấy thương em ủng hộ em và hy vọng rằng là em sẽ làm được tất cả những gì để không ai không phụ lòng quý vị thương mến em tin tưởng em cổ vũ em và em xin chúc cho tất cả quý vị một buổi tối thật hạnh phúc thật bình an thật vui vẻ và quý vị nhớ ủng hộ em nha quý vị xin chào quý vị